Isuzu là một trong những cái dòng xe thương hiệu được khẳng định rất nhiều năm ở Việt Nam rồi Là một trong những cái dòng xe máy dầu có thể nói là tiết kiệm nhiên liệu nhất trên thị trường hiện nay Quý vị nhá Đấy, Và điều đặc biệt nữa là chạy rất là lành, Đấy, ít hỏng vặt quý vị nhá Đấy là một trong cái ưu điểm của cái xe Isuzu này Và cái form dáng của nó cao, nhìn rất là hầm hố và thời trang quý vị nhá Và ngày hôm nay chúng tôi trân trọng gửi đến cho quý khách cái sản phẩm này Và bây giờ sẽ là một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc Isuzu D-Max sản xuất cuối năm 2011 Để quý vị và các bạn theo dõi Nó có một cái màu bạc cũng là một trong cái màu đẹp của cái dòng Isuzu này Đấy, màu bạc nhìn nó to, to xe nha quý vị nhá Đấy, sáng xe Đấy, và nhìn nó khỏe khoắn quý vị nhá Đấy, nó hầm hố hơn rất là nhiều so với các cái màu khác quý vị nhá Đấy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 à, cho quý khách hàng ở xa quý vị nhá Cho một chiếc xe sản xuất cuối năm 2011 đấy, Đời cao rồi đấy, khá là cao đấy Và điều đặc biệt nữa với cái sản phẩm này là máy số còn zin nguyên bản Chưa một con ốc nào phải động chạm cơ lê vào lết đâu quý vị à, Chưa một lần hạ máy để sửa chữa gì đâu Và đã chưa sửa chữa à, bất kỳ một thứ gì trên chiếc xe này đâu quý vị nhá Đấy Cam kết với quý khách là máy chạy cực bốc luôn Và rất là êm quý vị nhá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 Đấy, và cái mặt ga lăng của nó là được bọc inox rồi rất là sáng và khỏe xe quý vị nhá chính giữa là cái biểu tượng Isuzu một trong những cái thương hiệu ô tô nổi tiếng của Nhật Bản Đấy. nổi tiếng về máy dầu quý vị nhá Đấy. siêu tiết kiệm nhiên liệu đấy và cái đèn à, pha phía trước bên lái đây quý vị cũng còn trong veo như mới luôn đã được sử dụng công nghệ đèn bi rồi đấy, cái đèn gầm phía dưới này cũng còn khá là sáng ba đời sốc thì khớp khít không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị đắp ma tiết nhiều đây đâu quý vị tên tư nhân chính chủ biển Hà Nội quý vị nhá và bây giờ là cái khoang lốp đây chúng ta thấy là các cái sắt xi của nó đây vẫn còn xanh lét luôn thẳng tắp luôn ấy các cái lỗ bấm kia vẫn còn vuông đét tròn xoe kia ấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục quý vị nhá và cái lốp của nó đây còn rất là dày luôn với cái lốp này chúng ta đi phải hơn 2 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và nó đến từ thương hiệu Bridgestone của Nhật luôn và cái mặt la răng của nó đây quý vị à, lên 2011 thì cái mặt la răng này là la răng kép quý vị nhá đẹp hơn cái đời lẻ 10 rất là nhiều luôn đấy và chưa bị phết phẩy một tí sân nội nào đâu vẫn là la, la răng xịn từ đầu luôn không bị nứt vỡ hay bị xước xác gì đâu đấy thân vỏ thì căng đét luôn bệ bước đầy đủ hết đã được chủ nhân người ta bọc uh, nhan được tích hợp trên gương nhá và gương uh, gập điện luôn quý vị nhá đấy căng đét luôn quý vị nhá đấy và cái khoang lốp phía sau đây đấy sắt xi của nó đây chúng ta thấy cũng còn xanh lét các lỗ bấm tròn xe đây ấy các lỗ bấm vẫn còn vuông đét luôn cái gót khoang lốp đây nó vẫn còn sáng trưng như này không bị mọt mục một chút nào quý vị nhá và cái lốp này cũng còn tương đối dày với lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây vẫn là la răng kép quý vị nhá đấy 2011 rồi la răng của nó đẹp hơn la răng kép đấy, quý vị nhá thân vỏ thì căng đép năm chỗ ngồi và chúng ta còn kết hợp thêm chở hàng phía sau nữa quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn quý vị chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách đó chính là chiếc xe đây chúng ta nhìn thấy cái gót khoang lốp đây nơi tôi đang chỉ tay đây đấy đình tán vẫn còn đây mà không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nhá quý vị nhá đây sắt xi của nó đây vẫn còn xanh lét vuông đét luôn đây cái lốp này cũng còn tương đối dày với lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa đây cái mặt la răng của nó đây rất là sáng bệ bước đấy. thân vỏ thì không có một chút ma tít nào luôn quý vị nhá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 đây chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này chúng ta biết đi ít đi nhiều chúng ta biết luôn này. đấy không có dấu hiệu gì của sự mòn mờ hay bị <clears throat> xước xác gì đâu quý vị đây cái mặt táp lô của nó đây tôi quay thật cận cái hai túi khí cho hàng ghế phía trước nhá màn hình là màn hồi màn hình Kenwood màn hình theo xe quý vị nhá Đấy, chứ không phải là mình đây các con số các cái dãy số còn quá là rõ ràng luôn đi rất là ít luôn quý vị nhá Đấy, cái tắp đi cửa đây chúng ta thấy nó còn mới như thế này đây này chúng ta nhìn thấy chưa ấy các cái hốc cửa đây nó còn sáng trưng như mới các con ốc này chưa một lần mở sơn dấu của nhà sản xuất đây vẫn còn zin nguyên luôn quý vị nhá rất là đẹp luôn quý vị đây nhựa của nó đây đấy chúng ta thấy còn tươi như thế này kìa mà đây các cái ừ, tay cửa đây ấy vẫn còn vách nỉ luôn quý vị nhá keo chỉ thì không mất một phân rồi zin đét rồi đây chúng ta thấy sơn dấu của nhà sản xuất còn nguyên đây kể cả cái phần phía dưới này đây đấy chúng ta thấy nó cũng còn đây đây cái hộp bu lê của nó đây chúng ta thấy là cái keo phủ sần của nhà sản xuất đây ấy chưa một lần bị móp méo hay là bị phải sơn lại nha quý vị nhá Đấy cho nên cái keo phủ sần của nó đây Vẫn còn zin luôn quý vị nhá Gầm thì không phải nói rồi Xanh lét vuông đét luôn quý vị nhá Đấy gầm này Đấy xanh lét không có một vết mọt mục nào đâu quý vị một chiếc xe theo chúng tôi đánh giá còn rất là mới luôn cam kết với quý khách hàng là không đâm đụng zin nguyên bản từ A đến Z đây cái hàng ghế thứ hai đây cũng còn rất là sáng căng không có dấu hiệu gì của sự rách vá đâu quý vị nhá ấy và cái tắp đi cửa phía sau đây chúng ta thấy nhựa của nó còn tươi mới như thế này như xe mới luôn quý vị nhá âm thanh nghe cực hay luôn đấy đây cánh cửa của nó đây đấy các con ốc này chưa một lần mở sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin đét luôn quý vị nhá ấy đinh tán của nhà sản xuất đây cái phần phía dưới này đây đấy vẫn zin hết quý vị nhá đấy đến cái gót khoang lốp đây chúng ta vẫn nhìn thấy nó còn sáng trưng như thế này cơ mà đấy rất là kỹ cho quý khách hàng luôn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 gương kính chỉnh điện gương cụp điện luôn quý vị đấy tắp đi cửa của nó đây đấy, chúng ta nhựa nó rất là sần và tươi nhá cái cái phần phía dưới này đây đấy đây cửa của nó đây đấy, chúng ta nhìn thấy chưa sơn lòng của nó vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn các con ốc này chưa một lần mở sơn dấu vẫn còn zin đét luôn đây cái phần phía dưới này đây cũng còn sáng trưng luôn đây các cái hốc cửa đây đấy các cái chốt cửa đây đấy chúng ta nhìn thấy sơn dấu của nhà sản xuất này đấy các con ốc này chưa một lần mở này các cái hốc cửa này đấy vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy kể cả cái bậc lên xuống này nó còn đẹp luôn đấy đây cái à, tắp bi cửa phía sau đây đấy. chúng ta thấy nhựa của nó đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá hàng ghế thứ hai đây cũng còn căng đét luôn đấy trần màu rồi quý vị nhá đây đấy các con ốc chưa một lần mở chưa một lần đụng chạm cờ lên mà lết sơn dấu của nhà sản xuất đây vẫn còn luôn đây đấy thì gót khoang lốp đây đấy vẫn còn sáng trưng như mới tinh luôn quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn quý vị đây lòng thùng của nó đây đấy gần như là không chở cái gì bao giờ nhá quý vị nhá đấy không bị rách vỡ chưa, chưa dọn dẹp gì đâu nhưng mà thành thùng của nó còn quá đẹp luôn quý vị đấy chỉ sử dụng để đi câu cá thôi quý vị nhá đấy và bây giờ sẽ là cái phần linh hồn của chiếc xe này được truyền tải đến cho quý khách đấy đó là phần động cơ và trước khi đi vào phần động cơ tôi nổ máy đây chúng ta nhìn thấy cái táp lô của nó chưa đấy còn đẹp như màn hình theo xe quý vị nhá đấy cái táp bi cửa của nó đây đấy đây chúng ta nhìn thấy là đồng hồ tua máy đây nó chỉ nằm trong khoảng từ 8 ờ, đến 900 vòng trên một phút thôi đây chúng ta nhìn thấy là cái ờ, cần số của nó đây các con số các dãy số đây chúng ta nhìn cái tay phanh này chúng ta cũng biết luôn quý vị nhá đấy đây cái tab bị cửa bên lái đây quý vị đây chúng ta nhìn thấy là Cả con ốc này sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên Lòng của nó vẫn còn sáng trưng như thế này cơ mà đúng không Chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết Lòng thành của nó sáng trưng như thế này Tem của nhà sản xuất đây Đấy và cái khoang máy đây Máy nổ cực êm, máy đại chất luôn quý vị nhá Chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết đâu quý vị Đấy Đặc biệt chạy cực kỳ bốc nha quý vị nha chỉ với là 295 triệu đồng chúng ta đã sở hữu chiếc xe này rồi đây tôi thấy là keo chỉ của nó đây đích tán đây đấy các con ốc này chưa một lần mở nha quý vị nhá chưa một lần đồng chạm cờ lê mà lết đâu đây đinh tán của nhà sản xuất đây keo chỉ đây đấy keo chỉ đây quý vị đấy các lỗ bấm đây vẫn còn tròn xe đây đấy đinh tán đây đấy đinh tán đây tem của nhà sản xuất đây đấy các lỗ bấm đây vẫn tròn xe hết không có dấu hiệu gì của sự tâm đúc cam kết với quý khách hàng luôn đấy quý vị nhìn thấy đẹp chưa đây đấy máy của nó thì đại chất máy đang nổ nha máy nổ cực êm luôn quý vị nhá đấy đây là chúng ta nhìn cái turbo này này chúng ta biết sáng trưng các con ốc này chưa một lần mở nha quý vị nhá đấy không có đấy đẹp cực đẹp luôn quý vị đây răng của nó đây cũng còn tròn xe luôn quý vị nhá đấy không có dấu hiệu để con ốc này chưa một lần mở này quý vị này đấy các con ốc này như vậy chưa một lần mở này đấy răng của nó đây không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu máy đang nổ quý vị nhá máy nổ cực êm luôn đấy quý vị đấy này các con ốc này cũng chưa một lần mở đâu quý vị chưa một lần động chạm còn lên mở lết đâu đấy đấy chúng ta thấy là như vậy máy nổ cực êm luôn quý vị nhá máy đang nổ đấy quý vị đấy. đặc biệt là siêu tiết kiệm dầu luôn đấy rất là kỹ cho quý khách hàng rồi và kính thưa quý khách, vừa rồi tôi đã giới thiệu cho quý khách thật kỹ chiếc Isuzu D-Max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 Đấy, và bây giờ sẽ là lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài và một chút cái hình nội thất bên trong để kết thúc video giới thiệu xe này ở đây và để hẹn gặp lại quý khách ở những video giới thiệu xe lần sau quý vị nhé đấy và quý vị hãy nhanh tay nhấc máy cho tôi để sở hữu chiếc xe này và à, để chúng ta đi du xuân đón Tết đấy, à, an toàn à, tiện nghi quý vị nhé đấy rất là đẹp luôn và một chút cái nội thất bên trong Trước khi kết thúc video giới thiệu xe này Đây máy đang nổ quý vị nhá Đứng gần còn không nghe tiếng máy luôn Đây cái táp lô của nó nó còn đẹp như thế này Như mới tinh như thế này cho mà quý vị Đây hàng ghế thứ nhất đây Cái táp đi cửa của nó đây quý vị Đấy Cực đẹp cực mới luôn Đây Đấy chúng ta thấy các sơn dấu của nhà sản xuất chưa Đấy Đây Đấy Nó còn sáng trưng như thế này nhưng mà quý vị Đây Đấy Sơn dấu của nhà sản xuất đây Các con ốc này đây Đấy Thì các cái, cái hộc cửa đây Đấy sáng trưng như mới quý vị ạ Đấy và quý vị dưới tầm tiền dưới 300 để mua xe bán tải thì đây là sự lựa chọn hàng đầu luôn quý vị Đấy cái tác đi cửa của nó đây Sáng trưng như này cơ mà Đấy các con sơn dấu đây Vẫn còn zin đét luôn quý vị Máy đại chất luôn Đấy Tôi giới thiệu thật kỹ cho quý khách hàng luôn rồi đấy Quá kỹ luôn rồi đấy Đây sơn dấu của nhà sản xuất đây Đấy Đây Các con ốc này đây Sáng như thế này cơ mà Đây Đấy